Mến chào tất cả quý thầy cô và các bạn. Trong clip này mình xin nói về hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó là chúng ta xem lại những cái tài khoản và những cái mật khẩu đã lưu trên cái trình duyệt web của chúng ta. Thường thường thì trên máy tính của chúng ta chúng ta sẽ sử dụng là Google Chrome hoặc là Cốc Cốc. Vấn đề thứ hai là chúng ta xem lại những tài khoản và mật khẩu đã lưu trên một cái tài khoản Google nào đó. Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng theo dõi nha. thường thì khi quý thầy cô sử dụng internet quý thầy cô sẽ có nhu cầu là đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản ở rất nhiều trang web ví dụ như quý thầy cô tải giáo án thì có cái trang là bài giảng điện tử Violet như vậy thì chúng ta sẽ lưu ý đến một cái tài khoản này cái tài khoản là tài khoản của trình duyệt web ở đây tôi có một cái tài khoản của trình duyệt web thì khi nhái chuột vào biểu tượng của tài khoản trình duyệt web này nó sẽ hiện ra cái tên tài khoản của chúng ta và tài khoản này á nó có một cái chức năng rất là quan trọng đó là nó có thể lưu trữ lưu trữ tất cả những cái lịch sử những cái mật khẩu mà chúng ta chọn lưu lại để ở trên cái tài khoản này và thông thường á khi chúng ta chọn lưu thì cái trình duyệt này nó sẽ tự động điền lại mật khẩu khi chúng ta vào những cái trang web đó những cái trang web mà chúng ta đã chọn lưu đó như vậy thì cái vấn đề ở đây á, thì nếu trường hợp mà chúng ta sử dụng máy tính dùng chung ở trong trường học chẳng hạn mà chúng ta vào đây chúng ta đăng nhập mà chúng ta không thoát ra thì chúng ta có thể là bị lộ mật khẩu của chúng ta ngoài cái mật khẩu tài khoản cá nhân thì có thể là có rất nhiều cái mật khẩu khác bây giờ giả sử như tôi sẽ mở một cái chỗ để cho quý thầy cô xem cái mật khẩu nó lưu như thế nào đây là trình duyệt cốc cốc nha đây tài khoản này của tôi tôi sẽ vào cái chữ cốc cốc tôi chọn cài đặt tôi sẽ vào cái mục là tự động điền trong này nó sẽ có cái mục đầu tiên đó là mật khẩu thì quý thầy cô thấy khi tôi kéo xuống đây tôi thấy có rất là nhiều à rất là nhiều trang web đã được lưu mật khẩu ở đây à như vậy mình thấy có một số cái trang web á, mình dùng cái địa chỉ mail của mình mình dùng cái địa chỉ mail của mình để mình đăng nhập thì như vậy khi mình dùng địa chỉ mail á, nó sẽ lưu cả cái địa chỉ mail của mình luôn à đây ví dụ như trang Facebook của tôi tôi có Facebook có số điện thoại có địa chỉ mail à, địa chỉ mail có mật khẩu như vậy khi tôi nhấn vào hình con mắt bên đây nó sẽ hiện lên cái mật khẩu của tôi như vậy thì lúc này một người nào đó mà vào đây họ sẽ thấy được cái mật khẩu này coi như cái tài khoản của tôi đã bị lộ được mật khẩu rồi đã bị lộ mật khẩu rồi như vậy thì chúng ta thấy tất cả những thứ mà chúng ta lưu nó sẽ hiện ở đây hết thì tương tự như vậy khi tài khoản của tôi tôi đăng nhập trên bất kỳ cái trình duyệt à, cái, cái cái cái cái cái trình duyệt cốc cốc ở tất cả các cái máy khác thì nó cũng tương tự như vậy tôi cũng nhìn được cái này mà cái này nó rất là nguy hiểm ha quý thầy cô có thể kiểm tra lại mật khẩu của mình và bấm vào những cái nút ba chấm này để xóa để đề phòng người khác có thể thấy được mật khẩu của mình rồi đây là bên cốc cốc bây giờ bên trình duyệt Google Chrome thì ở đây khi chúng ta mở Google Chrome lên thì nó bắt chúng ta chọn cái tài khoản tôi cũng chọn tài khoản của tôi ở đây quý thầy cô nhìn thấy trên góc cái biểu tượng đây chính là tài khoản của tôi đây ha à tài khoản này đây tôi vào cái nút ba chấm tôi cũng vào cài đặt của cái trình duyệt Google Chrome khi vào đây á, tôi cũng chọn cái mục là tự động điền à, tự động điền tôi chọn mật khẩu thì quý thầy cô thấy ở đây cũng có rất nhiều à, rất nhiều tài khoản mà tôi lưu lại khi tôi dùng cái trình duyệt với cái tài khoản của tôi để để đăng nhập thì lưu ý chỗ này như vậy thì mật khẩu của tôi hoàn toàn có thể bị lộ thì đây chính là cái cách xem tài khoản của của mình ví dụ như quý thầy cô có thể là vào một cái trang web nào đó mà lâu quá mà chúng ta không nhớ mật khẩu thì chúng ta cũng có thể tìm lại bằng cách này thì ngoài cái cách này ra còn một cách nữa đó là chúng ta xem trong tài khoản Google của mình à, xem trong tài khoản Google của mình mình có thể xóa hết mật khẩu đã lưu và đương nhiên khi mình xóa hết mật khẩu đã lưu á thì khi lần sau chúng ta vào những cái trang này thì bắt buộc chúng ta phải nhập lại mật khẩu đó là cái cách chúng ta xem lại mật khẩu ở trên các cái trình duyệt cái vấn đề kế tiếp tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô nữa là nó còn một chỗ để lưu mật khẩu của chúng ta nữa đó là ở trên tài khoản Google của mình và dĩ nhiên á, trên tài khoản Google á, thì chúng ta viết mật khẩu thì chúng ta mới xem được nha rồi giả sử như cái tài khoản Google của tôi vào trong máy mà tôi không năng suất tôi cứ để nguyên như thế này thì người ta có thể vào đây người ta nháy vào biểu tượng vào quản lý tài khoản Google của bạn như vậy đây chính là cái trang quản lý tài khoản Google của mình à. chọn bảo mật ở mục bảo mật này thì chúng ta sẽ kéo xuống à chúng ta sẽ kéo xuống cái này chúng ta sẽ thấy rất là nhiều thông tin tài khoản của mình và chúng ta sẽ bắt nhận gặp một cái mục đó là trình quản lý mật khẩu quý thầy cô sẽ chọn vào trình quản lý mật khẩu này lúc này nó sẽ hiện ra rất là nhiều cái tài khoản của chúng ta à, rất nhiều tài khoản của chúng ta ở trên này thì giả sử như bây giờ tôi có cái tài khoản Azota có hai tài khoản Azota tôi muốn xem mật khẩu tôi sẽ bấm vào đây đương nhiên nó bắt chúng ta phải xác nhận lại mật khẩu chúng ta gõ mật khẩu tài khoản Google của mình tôi bấm tiếp theo Rồi, như vậy đây chính là tài khoản IOTA của tôi. Tôi có thể xem lại mật khẩu các cái tài khoản trên cái hệ thống giao bài tập cho học sinh IOTA. Thì đối với việc lưu mật khẩu trên tài khoản Google này thì mình xem lại nha. Cái này thì cái, cái tính bảo mật nó hơi cao hơn. Người nào muốn xem thì cũng phải biết mật khẩu tài khoản Google của mình thì mới xem được. Đây chính là cái vấn đề mà tôi muốn trình bày với thầy cô. Như vậy, tôi vừa trình bày cho quý thầy cô hai cái cách để xem lại các cái tài khoản của các cái trang web mà chúng ta đã đăng ký và đăng nhập và đã tiến hành lưu lại trên trình duyệt cũng như trên tài khoản Google. Và đây cũng là một cái cách để chúng ta phòng ngừa rủi ro à, mất cái tài khoản hoặc là bị lộ mật khẩu. Chúng ta có thể xóa hết tất cả các cái tài khoản này. Hoặc là chúng ta lưu ý là khi sử dụng tài khoản Google của mình ở các cái máy công cộng thì bắt buộc là quý thầy cô phải đăng xuất đăng xuất ngay cả từ trên trình duyệt hoặc là chúng ta sẽ đăng xuất các cái tài khoản Google hết thì nó mới đảm bảo được cái việc bảo mật tài khoản cho chúng ta